xin mời tiếp Sonia công bố điểm Giáp đình mươi chín, Giáp đình 2 89 Giáp đình 3 88 Giáp đình mươi chín, Giáp đình 5 90 Xin mời các bạn Sonia tạm điểm kết quả nhân quyền đầu tiên tấn công huy chương vàng đơn vị thành phố Hồ Chí Minh huy chương vàng đơn xin mời các quyết định sang ngang cái bình một bình thành công và cái năm Quang Hải, Trinh Nam, Nguyễn Hồng Cười, Sang Giang. giáp thìn một tám mươi tám giáp thìn hai tám mươi tám giáp thìn ba tám mươi chín giáp thìn bốn tám mươi bảy giáp thìn năm tám mươi tám tổng điểm đơn vị quân đội hai trăm sáu mươi mời của vận động viên thảo ly Thank you. vai